Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình à, Hôm nay cho mình cầm cái mic như này á Trông nó hơi buồn cười một chút Và hôm nay mình có một khách mời đó là anh Phunix Hunter Anh chào kênh của anh Chào các bạn, viewer đến từ kênh của King Fragrant Mình là Phoenix Hunter đến từ kênh của Nick Fragrant Review và hôm nay rất là vui được nhận lời mời đến từ bạn Kiên đây Và hôm nay sẽ có một video giữa mình với bạn Kiên ha Và À, nếu như bạn nào chưa biết thì ờ, đấy như anh Khuất An Tờ còn nói rằng là anh có một kênh YouTube làm chủ yếu review đó là những chai uh, ờ, nít và những chai indie nên là nếu bạn nào quan tâm đến những cái sản phẩm mà ở cái phân khúc ngách như vậy thì các bạn có thể theo dõi kênh uh, anh Khuất An Tờ ở với dưới phần mô tả nha. Và ngày hôm nay thì mình có vài câu hỏi xem là cái quan điểm của một người chuyên làm về nít và indie thì sẽ có góc nhìn như thế nào và sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh ở cuối video. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Ờ. Và hôm đến với câu hỏi đầu tiên đó là anh là một người chuyên làm về những chai nước hoa nít và những chai nước hoa indie thì anh có cái nhìn như nào về những cái sản phẩm nít và indie so với những sản phẩm của designer? Ok thì à, như các bạn đã biết nít là ngắt có nghĩa là những cái chai nước hoa do những nhà nước hoa mà chỉ làm chuyên về mùi hương thôi là làm ra những mùi hương để phục vụ cho những dân chơi trong giới nước hoa và họ sẽ không sản xuất ra một cách ồ ạt số lượng như là các chai designer đó là về ngày xưa nhưng mà bây giờ nó cũng đã khác đi khá khá rồi bây giờ thì em thấy rằng là những cái sản phẩm của nít mà thậm chí là indie thì Đúng bây rồi. giờ thậm chí là còn phổ biến hơn cả những chai designer vậy thì nếu đấy là đấy là về nít Đúng rồi. thế còn cái quan điểm của anh về indie thì nó như nào à, uh, indie là cho các bạn nào chưa biết thì indie là independent có nghĩa là những nhà làm nước hoa độc lập họ chỉ làm ra những mùi hương mà để phục vụ cho trước tiên là cho cái thỏa mãn cái niềm đam mê của họ cái đã cho người ta biết cái cá tính của mình ví dụ như tôi thích những cái mùi này tôi thích cái mùi nó nó phải mạnh bạo phải cá tính như thế này thế kia thì họ tạo ra và hầu như là không để phục vụ cho số đông đấy là về cái ờ, nguồn gốc xuất xứ thế thì về những cái chai nít là những chai indie và những chai designer thì xét về độ đa dụng thì cái nào nó là tốt nhất À, theo anh thì anh đã trải qua rất là nhiều chai nước hoa từ ờ, designer, nít và indie thì anh nghĩ là designer vẫn là một cái sự lựa chọn rất là an toàn vì nó có độ đa dụng rất là cao và cái độ nịnh mũi của nó nên sẽ làm cho rất là nhiều người xung quanh sẽ cảm thấy cái mùi đó là là nó thơm đó à, còn nít hoặc là indie thì nó như cái khái niệm của nó đã đưa ra là nó làm để mà thỏa mãn cái đam mê của những người làm hương trước tiên và phục vụ cho một số nhỏ các cái ờ, cái bạn đam mê về mùi hương nên lại có những cái mùi thì nó sẽ rất là khó sử dụng hoặc là chỉ để một vài dịp nào đó thôi còn à, để mà nhiều người thích thì mình nghĩ nó sẽ không có được nhiều người đón nhận như designer vậy, đâu vậy vậy vậy đấy là về độ đa dụng thế ừ. còn về giá thì theo như em thấy thì chủ yếu những chai designer thì giá nó cũng rất là dễ tiếp cận đúng rồi còn những chai nít và indie thì cũng có những cái đa số sẽ ừ. là khó khó đúng tiếp rồi. cận và cái giá nó khá là cao nhưng mà bây giờ có cái ranh giới giữa nít và indie bây giờ thì theo anh thì nó như nào giữa à, theo anh Israel. thì ngày xưa thì nó phân ra rõ ràng hơn nhưng mà khoảng tầm anh thấy khoảng 2 hai năm đổ lại đây thì cái ranh giới nó khá là mong manh bởi vì trước đây thì những cái hãng nít nó sản xuất với một số lượng là giới hạn thôi không có sản xuất ồ ạt và tràn lan như bây giờ còn bây giờ thì một số hãng thì chúng ta có thể thấy nhan nhãn và nhiều khi tìm mua còn nhiều hơn các chai designer nữa ví dụ như mình có thể thấy như hãng Kilion hoặc Lelabo thì ừ. bây giờ nó gần như là là cái số lượng bán ra rất là nhiều và người ta cũng tiếp cận người ta nhìn nó giống như là một cái dòng cao cấp hơn chứ người ta không có không có xem nó như là nước hoa nít nữa rồi có một câu hỏi nữa nữa là theo anh thì một người mới dùng nước hoa mà đây là người mới dùng có điều kiện nhá đúng rồi thì có nên mua những cái sản phẩm nít và những sản phẩm đi không hay là chúng ta vẫn nên bắt đầu từ những cái việc là từ những chai designer theo anh á, thì mình nên học bò trước khi học chạy thì nó vẫn là tốt hơn là khi mình đứng lên mình chạy luôn thì sẽ có những cái bước đi nó không vững chãi cho lắm thì nếu mà mình thực sự đam mê mùi hương thì anh nghĩ mình vẫn nên sưu tầm và mình trải nghiệm qua trước những cái dòng designer mình sẽ thấy những cái hay của nó hoặc là những cái chưa tốt của nó sau đó khi mình qua cái nick rồi mình mới thấy cái mình có cái sự so sánh được và mình thấy được cái cái hay cái dở của từng bên chứ nhiều khi có nhiều bạn à, như anh thấy thì bước qua nick ngay lập tức khi mà mới chơi nước hoa rồi lại à, lại thấy nó là hay đúng không hoặc là những gặp những chai nó chưa được à, à, nịnh mũi mình cho lắm rồi sau đó quay lại cái designer lại thấy nó nó hay và nó, nó nó tốt hơn là do nói chung là cái sự cảm nhận của mình nó chưa đủ để mình à, có thể đánh giá được đó. thì anh nghĩ vẫn nên là đi từ designer lên đúng rồi em cũng nghĩ rằng là ví dụ ờ, có thể chúng ta có điều kiện chúng ta có thể à. mua những cái chai Chinese nhưng mà cũng nên mua những cái chai Chinese nó nịnh mũi nó đa dụng mà cũng phải gọi là những kiểu nít quốc dân những thứ như là Quid Aventus này, này 540 của MFK và dẫn nhiều những cái chai phổ thông gọi là dễ tiếp cận cho cái dòng nít đấy, đấy là cái quan điểm của mình và của anh Phunix Hunter về cái mảng dành cho bạn nào mà muốn chơi mà muốn tìm hiểu sâu về thế giới nước hoa còn các bạn mua mà để xài để sử dụng thì mình nghĩ rằng là cái này nó không quan trọng lắm tại vì ờ, cứ thích cái gì thì, ừ, thì mua đấy thôi còn đây là kiểu anh em mình trò chuyện trên cái góc độ là đi sâu đi xa hơn một chút thế thì ờ, với những cái chai ờ, nít và những cái chai indie mà anh đã từng gửi qua ừ thì ờ, anh ờ, thấy rằng là những cái chai nào nó đa dụng và nó nịnh mũi, dễ dùng, dễ mua mà các bạn nên thử qua cái bắt đầu tìm hiểu đến nít và indie. Ok thì đây sẽ là một số cái gợi ý của anh cho một số bạn nào mà mới và à, từ designer mà bước qua nít thì à, có thể là một số chai thì à, có bạn thích hoặc không nhưng mà đây là lựa chọn của anh ha thì à, anh sẽ lựa chọn đầu tiên là Grid Aventus nè bỏ dạ. qua các cái vấn đề bát biết gì đó thì Chris à, Aventus vẫn là một sự lựa chọn đấy rất là, là an toàn một đại diện của nhà Chris chúng Đúng ta rồi. có Chris Aventus này okay. ờ, nhà đấy thì em thấy là rất là ok ừ. còn nếu như mà đến nhà Killian thì anh sẽ lựa chọn xe ừ. nào Killian thì uh, cơ bản là anh sẽ cho các bạn nữ một vài cái sự uh, lựa chọn như là Good Girl Gone cũng là một cái sự lựa chọn rất là hay ừ. à, hoặc là Voulez-vous coucher avec moi à, thì nó sẽ khó xài hơn một xíu nhưng mà nó có độ nữ tính hơn và quyến rũ hơn một xíu cá nhân anh thấy như vậy hoặc là nếu các bạn nam thì uh, anh thì anh lại thích black uh, back to black nhất uh, uh, nhưng mà nó lại cũng không có phải là quá nịnh mũi nên thôi bỏ qua chai đó còn black phantom thì cơ bản nó bị hơi ngọt và chỉ phù hợp cho cái à, cái mùa lạnh thôi ừ. à, đó thì một số chai đó thì rất là nổi ở ngoài thị trường thì các bạn có thể tìm ừ. Đấy, à. một nhà nữa em thấy anh rất hay làm ừ. nhà Rosa à, đang có ba chai ở đây thì okay. Rosa thì anh ờ, trong cái phân khúc này thì có chai nào ngon ở trong tầm giá thì ừ. ngon trong tầm giá thì nếu mà mới vào à, mới chơi Rosa thì anh nghĩ là Elysium là một chai rất là dễ tiếp cận các bạn có thể lựa chọn bản à, cologne hoặc là bản perfume nếu có điều kiện thì là một cái mùi nói chung nó cũng rất là nịnh mũi dễ dùng cho hầu hết mọi cái dịp